Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Đẩy mạnh cơ sở hạ tầng về giao thông là một trong những chiến lược quan trọng để phát triển kinh tế. Bởi vậy, trong những năm gần đây, Việt Nam chúng ta đã không ngừng xây dựng những dự án mới, những tuyến đường mới, rút ngắn lại khoảng cách giữa các vùng miền. Nếu như ở quý 1 năm 2023, điểm nhấn là đồng loạt 12 dự án thành phần của tuyến đường cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đã được khởi công, thì sang quý 2 này,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 Dự án đầu tiên chúng ta sẽ nhắc tới ngày hôm nay, cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột. Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 117,5 km, chia làm 3 dự án thành phần với tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng. Hiện tại, công tác thẩm định 3 trên 3 dự án thành phần đã hoàn thành. Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắc tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án thành phần 1 và 3. Đối với dự án thành phần 2, Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng đang trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, bảo đảm hoàn thành các thủ tục theo quy định để khởi công các dự án thành phần trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Tiến độ yêu cầu cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn vào năm 2025 cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026 và đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án vào năm 2027. Theo quy hoạch, giai đoạn đầu cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuật dài hơn 117 km, quy mô 4 làn xe, đường rộng 17 m, bố trí các điểm khẩn cấp. Sau đó, tuyến được mở rộng hai làn khẩn cấp. Cao tốc Buôn Ma Thuột Nhà Trang được coi là tuyến nối rừng với biển kết nối Tây Nguyên với đồng bằng duyên hải miền Trung. Đây cũng là tuyến vận chuyển nông sản của vùng Tây Nguyên xuất khẩu đến các nước trên thế giới, thông qua cảng biển Vân Phòng, Khánh Hòa. Dự án giao thông trọng điểm tiếp theo sẽ khởi công trong quý 2 năm 2023, dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 53,7 km, chia thành 3 dự án thành phần. Sửa bộ tổng mức đầu tư là khoảng 17.837 tỷ đồng. Tính đến nay, 3 trên 3 dự án thành phần đã được phê duyệt. Trong đó, dự án thành phần 1 do Ban Quản lý Dự án thuộc tỉnh Đồng Nai đang lựa chọn nhà thầu thiết kế kỹ thuật dự toán. Dự kiến cuối tháng 5 năm 2023, thiết kế kỹ thuật dự toán sẽ được phê duyệt, tiến tới lựa chọn nhà thầu xây lắp khởi công trước 30 tháng 6. Trong giai đoạn 1, dự án thành phần được đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 24,75m. Trong giai đoạn hoàn chỉnh, dự án sẽ có 6 làn xe, bề rộng nền đường là 32,25m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Ngoài ra, trong dự án thành phần 1 sẽ đầu tư xây dựng nút giao khác mức liên thông với quốc lộ 1, tuyến tránh thành phố Biên Hòa, xây dựng 10 cầu vượt trực thông và 6 hầm chui dân sinh dọc tuyến. Trên tuyến sẽ có 14 công trình cầu được đầu tư xây dựng, gồm có 8 cầu trên đường cao tốc, 3 cầu trên các tuyến đường ngang vượt cao tốc và 3 cầu trong nút giao liên thông với quốc lộ 1. Tổng mức đầu tư dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 là hơn 6.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Dự án thành phần 2 do Ban Quản lý Dự án 85 làm chủ đầu tư đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, thiết kế kỹ thuật, dự toán. Dự kiến thiết kế kỹ thuật được phê duyệt trước 30 tháng 4, phê duyệt dự toán 25 tháng 5, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu xây lắp để khởi công trước ngày 30 tháng 6. Dự án thành phần 3 do Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực Cái Mép, Thị Vải đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thiết kế kỹ thuật, dự toán, dự kiến, thiết kế kỹ thuật, dự toán được phê duyệt trước ngày 17 tháng 5, khởi công trước ngày 18 tháng 6. Tiến độ yêu cầu cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào khai thác đồng bộ vào năm 2026. Dự án trọng điểm thứ ba sẽ khởi công trong quý 2 năm 2023 này, cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng. Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 188,2 km, được chia làm 4 dự án thành phần. Sự bộ tổng mức đầu tư là 44.691 tỷ đồng, Theo Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng, hiện tại 4 trên 4 dự án thành phần đã được phê duyệt. Trong đó, dự án thành phần 1 do Ban Quản lý Dự án thuộc tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thiện lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và thực hiện hoàn thiện công tác khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán chậm nhất vào ngày 30 tháng 4 để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, đảm bảo khởi công trước ngày 30 tháng 6. dự án thành phần 2 do Ban Quản lý Dự án thuộc thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, dự kiến phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán cuối tháng 5 năm 2023, lựa chọn nhà thầu thi công trước 20 tháng 6. Dự án thành phần 3 do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư, dự kiến phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán trong tháng 5, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công và khởi công trước 30 tháng 6. Dự án thành phần 4 do Ban Quản lý Dự án thuộc tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu tư, dự kiến phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán trước 30 tháng 5, lựa chọn nhà thầu thi công trước 15 tháng 6 và khởi công vào ngày 30 tháng 6. Tiến độ yêu cầu cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn vào năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026 và đưa vào khai thác đồng bộ toàn bộ dự án vào năm 2027. Tiếp theo, dự án trọng điểm thứ tư sẽ được triển khai trong quý 2 năm 2023, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có chiều dài 76 km, gồm có 8 dự án thành phần, trong đó 4 dự án thành phần xây lắp và 4 dự án thành phần giải phóng mặt bằng. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là hơn 75.300 tỷ đồng. Hiện tại, 4 trên 4 dự án thành phần xây lắp đã được phê duyệt, đang tập trung triển khai công tác khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán. Riêng dự án thành phần 3, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán trước ngày 15 tháng 3, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo tiến độ khởi công trước ngày 30 tháng 6. Dự án dự kiến hoàn thành sau 3 năm kể từ ngày khởi công – đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, dài 76 km, đi qua thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, mở ra không gian phát triển mới cho các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam, tạo ra cơ hội để các tỉnh thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tốt đẹp hơn. và cuối cùng là dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Dự án được đầu tư với tổng chiều dài khoảng 112,8 km, gồm có hơn 103 km đường vành đai 4 và 9,7 km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài Hạ Long. Tổng mức đầu tư dự án là khoảng 85.813 tỷ đồng. Dự án gồm có 7 dự án thành phần, trong đó 4 dự án thành phần xây lắp, 3 dự án thành phần giải phóng mặt bằng, Đến nay, một trên bốn dự án thành phần xây lắp đã được phê duyệt, đang tổ chức lựa chọn tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, dự kiến hoàn thành trong tháng 3. Tiến độ dự án cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và được Tiến độ dự án cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác vào năm 2027. Dự án sẽ đi qua địa phận ba tỉnh, thành phố